để xác định được nguyên nhân của căn bệnh này là rất khó và mọi biện pháp đưa ra chỉ để hỗ trợ. Vì thế, hiện nay việc điều trị suy giảm miễn dịch đang còn là một bài toán nan giải. Sữa non alpha lipid với hàm lượng kháng thể cao đang là một trong những giải pháp cực kỳ hiệu quả trong việc tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Hệ miễn dịch có tác dụng ngăn cản sự xâm nhập của các vi khuẩn, virus bên ngoài tấn công vào cơ thể. Một khi tình trạng đáp ứng miễn dịch của cơ thể với các kháng nguyên thấp dưới mức trung bình gây nên các bệnh lý cho cơ thể, ta gọi đó là hiện tượng suy giảm miễn dịch. Có hai dạng chính của căn bệnh này là suy giảm miễn dịch bẩm sinh xuất hiện khi vừa chào đời. Suy giảm miễn dịch mắc phải là loại rối loạn mà bạn mắc phải sau này trong quá trình bạn phát triển và phổ biến hơn rối loạn bẩm sinh. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch như dư thừa quá nhiều chất đạm trong khẩu phần ăn hàng ngày khiến cơ thể sản xuất nhiều hơn hormone IGF-1, làm cản trở hoạt động của hệ miễn dịch. Ăn nhiều đồ ngọt, lượng đường trong cơ thể quá nhiều sẽ làm giảm khả năng tiêu diệt vi khuẩn. Uống ít nước, nước giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, vì thế một khi không cung cấp đủ nước, độc tố sẽ tích tụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng miễn dịch. Rượu bia và các loại đồ uống kích thích làm giảm khả năng phản ứng của hệ miễn dịch trước sự xâm nhập của mầm bệnh. Đặc biệt chất chuyển hóa acean GHIT có trong rượu làm suy yếu chức năng gan, phổi khiến nó dễ bị vi khuẩn, virus gây hại tấn công. Quá trình sản xuất melatonin sẽ bị ảnh hưởng nếu cơ thể không ngủ đủ giấc, khiến hệ miễn dịch không còn khả năng tạo đủ tế bào máu trắng bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn. Cân nặng tăng cao, gây mất cân bằng hormone, giảm đi khả năng chống nhiễm trùng của hệ miễn dịch. Khoa học đã chứng minh rằng căng thẳng trong thời gian dài dẫn đến tình trạng não bộ đẩy mạnh sản xuất hormone cortisol làm suy giảm chức năng của các loại tế bào chống nhiễm trùng. Tế bào T đóng vai trò then chốt của hệ miễn dịch. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí có khả năng khống chế hoạt động của tế bào T, gây nên hiện tượng sưng viêm trong cơ thể. Bệnh suy giảm miễn dịch có những triệu chứng phổ biến như mắt hồng, nhiễm trùng xoang, cảm lạnh, tiêu chảy, viêm phổi, nhiễm trùng nấm men. Nếu những biểu hiện này kéo dài và không thuyên giảm dù đã điều trị trong một thời gian nhất định, hãy đến gặp bác sĩ và kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Với thành phần kháng thể tự nhiên immunoglobulin có trong sản phẩm, Sữa non alpha lipid hiện nay đang là sản phẩm tối ưu nhất trên thị trường giúp cải thiện và tăng cường hệ miễn dịch tối ưu trong cơ thể. Với 300mg kháng thể tự nhiên có trong một ly sữa non 16g hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu cho hoạt động của hệ miễn dịch, phòng ngừa mọi bệnh tật. Yếu tố tăng trưởng thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo tế bào làm chậm quá trình lão hóa, giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục. Ngoài ra, việc chứa một hàm lượng cao canxi, các lợi khuẩn tiêu hóa cùng đa vitamin và khoáng chất trong sữa non alpha lipid giúp cơ thể cân bằng dinh dưỡng và cải thiện tốt những vấn đề về sức khỏe. Bạn muốn có một sức khỏe thật tốt để làm việc hiệu quả. Bạn muốn trao tặng yêu thương đến gia đình bằng một món quà quý giá cho sức khỏe. Bạn muốn cảm nhận trọn vẹn từng giây phút trong cuộc sống một cách khỏe mạnh cùng người thân. Vậy thì bạn còn chờ gì nữa mà không chọn Alpha Lipid ngay hôm nay? Cảm ơn bạn đã vừa nghe xong bản tin suy giảm hệ miễn dịch sẽ được giải quyết bằng sữa non Alpha Lipid trên kênh Sức Khỏe và Cuộc Sống. Hãy like và đăng ký kênh để nhận được những bản tin mới nhất từ chúng tôi. Mọi tư vấn xin liên hệ số điện thoại 0934817221 để được hỗ trợ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.